cứ bình tĩnh gỡ ra hết gỡ ra cao ngựa ra hết rồi cứ bình đưa dưới đi đưa vào dưới để nó anh bảo chưa à, quay đi đứng cứ đi à? đi à đi hâm mồm kìa ngồi em đưa phát mồm luôn đưa luôn Xung lên mất rồi rút vào rút vượt vào anh ạ rút vượt vào có hàng rồi quá tuyệt vừa là mất nữa rồi anh à mang một chén rượu đây đấy đấy đấy đấy rồi anh ờ. <laughs> không có gì cốc cốc cốc vỡ rồi bác ơi bác ơi cốc nguyên mày thấy anh vọt phải mày lại vọt nguyên mỏi tay hết đấy anh này hết đấy bốn cân mẹ kiểu léo phải được cân hai con này mà hai cân rưỡi làm mà lấy trên này dưới tao thì mẹ lấy cửa dưới tao là cá gì cá gì tao cái mà cháu chú chơi nó bảo hơn cân chú lấy dưới à quan lấy không cái gì cân vâng. hai cân rưỡi đấy Địt mẹ tao bảo địt cá này, địt mẹ đéo phải cua ờ, ờ. sát thủ quê thôi đừng lấy toàn bọt làm bọt lại mất bây giờ bỏ bọt xuống run chứ gì đi cá đâu không không không không tiền lên đùa ta dạ xã nó làm gì có tiền nó nói đùa ấy. mẹ làm gì mẹ là vừa xin tao 10 nghìn nó cho hai mươi chạy gần ra bệnh này mẹ này kéo vào con trôi kia này vào cái dây của nó thì rằng đất dây để đi cả đôi à con trôi kia ừ, à có vận động tấm đen của mẹ <laughs> Ủa. mấy đuôi còn hai xoáy rồi đấy một xoáy con này hai xoáy chưa sống lâu lại sống lâu bong rồi gọi đã ui ôi ôi thôi ui thôi rồi chép hay sao đuôi đỏ đỏ không cái vàng cái vàng châu hiện hình chui hay chép chấm đen thôi vàng vàng thì chép hơn chép chấm đen chui rồi rồi rồi ui rồi ui rồi hai con anh hai con Buồn hai sỏi Nhìn mẹ con này kiểu đéo phải giữ hai cân Trời coi đi, mày. Con này là hai cân rưỡi Lào với cả Campuchia gì. hai cân rưỡi làm gì được, hai cân rưỡi. Trời đỏ tiếp. Con này mà còn hai cân rưỡi. Làm gì được hai cân rưỡi. Đối em rồi. Trời. ngon rồi. Ở đây có thả trôi mấy đâu nhỉ? con này là con của con chép con này tôi từ ngày xưa con này con của con ừ. chép người dạ, bây giờ ở đây lâu con này ngon đấy ừ. chui thì ngon nhất ý to cứng này là ngon tít <laughs> chết to đấy cứ để nó chạy tí đứng mõm rồi ba cân rồi quá ngon này về luôn trên này to đấy to mà con này ui rồi mồm luôn đừng đừng sờ tay vào đấy nhớ đỡ được cái lưỡi một thôi đúng vào mõm không anh tháo hẳn linh ra cho lên trên này một đỡ đúng rồi đỡ bác tháo linh cho đỡ dậy linh ngày đầu anh cứ tháo linh ra bờ đấy rồi để có vượt vào không nó vào trong mồm đó Đấy, cho hết là lên bờ ấy. Đấy. Đỡ dậy Ngày rồi 5 cân Quá trưởng luôn anh cứ để xuống anh đè nó không dãy được <laughs> đâu anh ờ, gỡ hộ rồi bác ạ bác nó dính vào ấy thôi kia cấp quay cho trên bờ đúng sợ cấp đến nước mới sợ vào mõm Vỡ mồm lưới lưới đấy này không có kim à chữ to anh không có mắt. khăn đập chắc không có khăn nào anh đập chắc không gió không kiếm được tí gì <laughs> 있고 어? 카타뿌이 바츠 It is. hai cân nó tuột rồi à? nó tuột rồi sát rồi cho nó to hết màn hình thôi lấy tất cả mẹ lấy ăn thì hết cái con nào à? <laughs> <laughs> Đấy, lấy cái túi cho cho anh kia Tùng ơi này bố bố bố bố em thích này luôn à ờ em là mất cái túi à <laughs> đấy xong luôn chì dừa ngon rồi. Ui giời con này phải đến 7 cân về. phải bay ui. To nhá. Chúc anh em ăn mới hết. <laughs> Chắc mấy cân, 6 cân rưỡi hết. Cái thằng này nó luôn thế. <laughs> nó luôn dìm hàng này khác luôn. <laughs> vé lúc nào nó cũng đòi chục cân ừ. chú ơi được không? Tâm nhé. Ừ, cảm, ơn nhé. Bình này cháu xin ạ. Ờ. Đấy, con này phải 7 cân hơn 7 cân. Ngon Đấy mình giặt vào đâu? Cháu đánh vào mồm nó. À dạ. Nè. Ừ. Con thế rồi. Con giờ cố làm con. cháu đang dình đây. Thành quả. <laughs> Dạ, Nên là thích ăn cá chép đực đúng không? Anh Đức ơi, anh hỏi có chấm có chấm mấy cân? hai bốn sáu chấm đây à, chấm đây phải sáu cân chấm hai ba cân đeo có trên bảy cân chẹp tỏi Đấy kìa, phi xuống hồ rồi Đỏ luôn mé đây Đây, lấy con này cực ngon toàn chấm cũ con này là con cũ đây đúng cũ không làm gì có ơi ồ chém to rồi kìa 200 nghìn con thành lý luôn 200 nghìn thì đã bảo rồi cái to nhỏ không quan này phải ngon đâu đây con chép này thì 200 chép vàng ngon này mong về ăn rồi. chép này rồi ôi chơi nhà chơi nhau à các hoa dây có chép ngon nhất thì ông để lại rồi chép này nhanh như 70.000 cân Chép này nó ở đây mấy năm rồi bằng ươm Bằng ươm. ươm Kinh nhỉ. To vãi. dày này mà. Dạ, chép được thì dày. Ôi cho nó xuống lên gì nữa. À? Đấy. Ôi, chép to hơn con sẵn. Sợ nhỉ. Có chín con thôi, <laughs> không nhiều. Phải là lăn phi xuống bây giờ. Sắm đen nữa rồi. Bảy 7 8 cân rồi. 7 8 cân rồi hàng đây được con hàng ngu thế dậy quạnh thế ui quá ngon rồi một em hàng này đủ đủ buổi tối quá quá ngon ôi xả bật luôn tám cân con này con này con này con này mà dạ, dạ, dạ đấy về rượu nhất rượu khó nhưng quả đầu nói chung mua đây cũng rẻ hai trăm rưỡi là rẻ bao nhiêu cơ hai trăm rưỡi à một tên chép quá là ngon này rực rỡ bốn ba em chọc lồng lồng chép kỳ quá. bạn nó cũng đầy hết mà đầy hết bán lại câu không có anh máu mua quá cho em không bán ở ngoài đâu tâm ngày cuối hai tuần nào, hai con này bắt con nào con bác con nào thì để ờ, con ra cho thoải mái con này nhá Được. Dạ. cuối tuần ngon rồi con đấy mẹ chắc quá ngon Ôi giời. Đấy, lấy cái bóng trắng cho anh bọc thêm lần bên ngoài nữa. Thế là ngon rồi. Nhà có khoai của nó đặt rồi. Làm... À, đặt rồi. Đặt rồi. Đây là view. Đấy. ấy đây xương sườn năm cân là thế nào trong khán giả xem